sơn Maxi Light cho độ phủ tối đa với bề mặt thật đẹp. Đó là lý do tại sao các nhà thầu sử dụng sơn Maxi Light. Anh làm tốt lắm. Cảm ơn. Maxi Light, sơn được các nhà thầu ưa chuộng. Sơn chất lượng cao của ICI